khi em nhị tình vì ai là ai thôi dục ai mới cho mình cho mình tâm chứ nhị tâm sáng chẳng bằng bạc đêm hôm rằm hát đang cho cho anh ai ai một đêm để em là em thơ thần ấy mấy ngồi kề ngồi kề dưới bóng hồng chẳng tình này ai thấu chẳng kịp đôi cầu một việc ai ai đôi cầu tất nhau là nắm đôi ngày mấy chịu sầu hết mê